gì để nói Chấm dứt là cách tốt thôi Hai người dừng ngược lối Suy nghĩ chi em ơi Hà cơ chi níu kéo Khi cuộc tình ta đã héo khô Anh phải hiểu lại một mình Trả cho em sự tự do Trả cho em những lời nói dối Trả cho em những vết thương em xếp ngăn nắp vào anh bao ngày Người dưng không cần quan tâm Yêu đương gì đâu hỏi căm Hôm nay anh vấp ngã chỉ biết nhìn xa xăm Người ấy là lựa chọn tuyệt vời của em thì em hay nhìn về bên này có trang sự tự do em nói với anh không như ý em xem anh là nơi em thích thì anh không thì đi em có bao giờ nghĩ là anh đớn đau bao năm 찾아 không ai hay dù tấm ngày dài cũng hóa điên dại mà thôi bỏ lại sau cố gắng bao lần vừa đẹp xinh anh cũng không cần đem tình yêu em đã vun đắp từng ngày cho một người mà em chẳng ngờ chẳng ai muốn phải chịu bao đau rời nhau dù giàu sang vẫn giữ câu chú tình vẫn một lòng mình là anh em muôn kiếp là anh em dẫu chúng ta không cùng chung một dòng máu Déjate không bao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 thật là vui biết bao trời cao núi xanh mây ngàn sao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 phút giây từ ngày thơ ấy còn ngủ mơ đến khi thờ, lòng người ấy đâu có hay một ngày khi vô cánh bay dòng em còn bên anh có phải không trời ban lòng dẫu trời mênh mông anh nhớ em chim kia về vẫn có đôi sao trắng số phù thề em ơi đừng xa cách tôi chẳng cố níu em về bình yên trên mái nhà nhìn đời ngược dòng em còn bên anh có phải không trời ban nay sang năm tháng tư về giang ai về chung lối vừa mới đây. khóc rồi khóc thật rồi em ơi em đã đi rồi sao anh còn chờ chỉ là buông thôi cứ mỗi đêm về cơn đau dày vào anh mỗi tối cứ ngỡ là mình nhưng ai nào ngờ chẳng phải anh đâu ngồi nhân yêu thương em ấy lâu nghĩ đằng sâu hứa với anh rằng em phải hạnh phúc đừng bận tâm anh vai gánh đau thương anh cô dày vào không yêu đuổi em chính là một phần nhịp đập dồn chặt con tim anh vừa mới còn chờ chỉ là buông thôi cứ mỗi đêm về cơn đau dày vò anh mỗi tối cứ ngỡ là mình nhưng ai nào ngờ chẳng phải anh đâu ngồi nhân yêu thương em ấy lâu nghĩ đằng sâu hứa với anh rằng em phải hạnh phúc đừng bận tâm anh vai gánh đau thương anh cô dày vò không yêu đuổi em chính là một phần nhịp đập dồn chặt con tim anh vừa mới đây thôi trong mưa đèn khuya điêu hiu lê lát soi bên hè nhuề mắt ai bao giọng lệ cay đắng em giờ đây nơi xứ xa quê người hạnh phúc có không như em thường mộng mơ dòng thư hồi âm vương tiếng em thơ dài nhuề mắt ai bao giọng lệ cay đắng tình yêu ngày xưa không sao nếu kéo bước chân em phút giây dại khờ một ai nỡ cướp mất em tôi và giờ đây khi cơn mơ đã qua đi còn lại gì em tiếc nuối anh chỉ biết cầm nín nghe tiếng em khóc biết làm gì cho em khi không được bên em thà làm đau chính anh hơn gấp trăm ngàn lần còn hơn trông thấy em đau đớn vì ai trong bóng tối ai biết lời nguyện cầu mang đến ai cho tôi xin một chút ánh sáng soi lên niềm tin cho bước chân lơ lầm tìm lại về nơi trái tim về con phố vắng tênh ngắm ai về trong mưa đèn khuya điêu hiu lê lát soi bên hè Nhòe mắt ai bao giọng lệ cay đắng em giờ đây nơi xứ xa quê người hạnh phúc có không như em thường mộng mơ dòng thư hồi âm vương tiếng em thơ dài Nhòe mắt ai bao giọng lệ cay đắng Tình yêu ngày xưa không sao níu kéo bước chân em Phút giây dài khờ một ai nỡ cướp mất em tôi Và giờ đây khi cơn mơ đã qua đi Còn lại gì em tiếc nuối Anh chỉ biết cầm nín nghe tiếng em khóc Biết làm gì cho em khi không được bên em Thà làm đau chính anh hơn gấp trăm ngàn lần Còn hơn trông thấy em đau đớn vì ai Trong bóng nơi trái tim về lại nơi xưa nơi em đã ra đi anh chỉ biết cầm nín nghe tiếng em khóc biết làm gì cho em khi không được bên em thà làm đau chính anh hơn gấp trăm ngàn lần còn hơn trông thấy em lại về nơi trái tim về đi mà lòng còn nhớ chẳng câu thề lòng còn nhớ một người bóng đêm ta ánh trăng ta tình yêu ta trao nhau năm xưa đã nhưng không còn kỷ niệm xưa giờ này cho nhau năm xưa sinh thường ngày tìm đến anh hôm nào rồi từng ngày thầm nhớ bóng dáng ấy nãy ngỡ như chưa quen người bước đi xa mãi sáng thức giấc nghe nụ hôn quanh đây những nỗi nhớ như hằn sâu trong tim mà nào em có hay rất xinh thường ngày tìm đến anh hôm nào rồi từng ngày thầm nhớ bóng dáng ấy nãy ngỡ như chưa quen người bước đi xa mãi sáng thức giấc nghe nụ hôn quanh đây những nỗi nhớ như hằn sâu trong tim mà nào em có hay cho đêm nay tình yêu nơi đây ta cùng bên nhau nha hey yeah. người yêu hãy cầm tay nhé ta cùng nhau đến Tokyo tìm quên lãng cùng thương nhớ anh và em luôn mãi nói nhau tình yêu đến nụ hôn đến đem mùa đông nước Tokyo em hãy về cùng với anh bước qua mùa đông và mặt trời vừa lên sáng sớm đem tình yêu bước qua đêm dài chờ người ấm áp tình nồng xin em đừng quên có anh mãi còn xin cho đêm nay tình yêu nơi đây ta cùng bên nhau nha hey, yeah. người yêu ơi cầm tay nhé ta cùng nhau đến Tokyo tìm quên lãng cùng thương nhớ anh và em luôn mãi có nhau tình yêu đến nụ hôn đến đêm mùa đông ở Tokyo em hãy về ngào buông lơi chút ánh sáng nhạt nhòa tôi như níu kéo bước chân người đi hãy cố nhắm mắt tìm đường vượt qua cơn bão lòng hãy cố quên nhau dù cho xót xa lệ rơi để lại cuộc tình trong cơn hấp hối chút ngọt ngào người hỡi hôn nhau đi lần cuối thà như thế thà rằng như thế nhìn nhau nghe nhói lòng biết nói chỉ đầy một câu trước khi biệt ly chiều buồn nghẹn ngào buông lơ chút ánh sáng nhạt nhòa tự như níu kéo bước chân người đi hãy cố nhắm mắt tìm đường vượt qua cơn bão lòng hay cố quên nhau dù cho xót xa lệ rơi để lại cuộc tình trong cơn hấp hối chút ngọt ngào người hỡi hôn nhau đi lần cuối thà như thế thà rằng như thế thà đừng có đây đến với anh này thôi em yêu hỡi anh này hỡi em yêu tình chúng mình vàng anh hỏi là